chào tất cả anh em hôm nay à, tôi xin phép được giới thiệu cho anh em về cái à, bộ đồ chơi tài xỉu hay cái bộ hột tài xỉu thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu nhẹ tài nhé hay là còn gọi là cái bộ hột tài xỉu nghiêng dài nghiêng xỉu Đấy. thì cái bộ hột tài xỉu nghiêng này hay là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này Đấy. anh em đến sân chơi anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột này vào Đấy, để cho người ta lắc thì anh em ở ngoài anh em có thể đoán được cái tỷ lệ tài hay là xỉu nhá Đấy, thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột nhẹ xỉu cái bộ hột nhẹ xỉu anh em nhé thì cái bộ hột nhẹ xỉu này cái tăng tích của nó thì à, bao cho anh em nam châm không hít nước muối nổi Đấy, dọi đèn thì trong suốt đó thì anh em nào mà đã dùng qua rồi thì anh em biết nó rất là hiệu quả anh em nhé đây tôi sẽ thử cho anh em cái nam châm nam châm này. nam còn nước muối và dọi đèn thì à, anh em à, mua bộ hột này để anh em à, sẽ thử sau thì tại vì uh, hôm nay ngày hôm nay tôi không chuẩn bị ở đây Đó, ờ, thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu cái bộ hột uh, nhẹ xỉu này đấy, xem tỷ lệ của nó đi nó được khoảng tầm bao nhiêu phần trăm đấy thì cái bộ hột uh, thì cái bộ hột uh, nghiêng tài nghiêng xỉu này hay cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này anh em có thể làm anh em có thể đặt đơn hàng anh em làm theo tỷ lệ 70 80 đấy, thậm chí là 90 đó thì uh, cái bộ hột này cái bộ nghiêng tài à nghiêng xỉu này Đấy, tôi đã làm ở cái mức khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm 80 đến 90 phần trăm thì cái bộ hột này hầu như là nó là liệt hẳn luôn rồi nhá liệt hẳn luôn rồi Đấy, nhưng mà nói chung là khách yêu cầu như thế nào mình sẽ làm theo như vậy Đấy, cả anh em cũng như vậy thì thường thường anh em đánh khoảng tầm 70 là chuẩn nha 70 là ok nhất đó thì uh, giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em test nhanh cho anh em để cho anh em thấy được cái cách chơi tài xỉu mà tôi uh, chia sẻ cho anh em ấy. thì anh em thấy nó hiệu quả thì anh em sẽ áp dụng và anh em chơi nhé đến sân chơi anh em chỉ cần luôn được cái bộ hột này vào để anh em chơi thì là nó sẽ có hiệu quả lên tới 80 đến 90 phần trăm cho anh em nhé đó thì giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này Đó. anh em anh em lắc thế nào được lắc mạnh hay lắc nhẹ nó không quan trọng nhé. vẫn cứ là xỉu hai chén này ba chén này Đấy, chén này lên tài Đấy, lên tài bốn chén này bốn chén bốn hai này năm hai này sáu hai này bảy hai này tám hai này đó nó tầm 80 phần trăm cho anh em nhé đấy thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột không tang Đấy. nó giúp cho anh em khi mà anh em đưa được cái bộ hột này vào sân chơi thì là anh em có thể đánh được uh, ờ, 80 phần trăm 80 phần trăm cho anh em để dành anh em giành chiến thắng nhé Đấy, thì uh, video này tôi làm uh, review nhanh cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ review nhanh cho anh em cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ hột tài xỉu uh, nghiêng xỉu Đấy, hột uh, nghiêng xỉu để cho anh em đi chơi tài xỉu nó có hiệu quả cao nhất Đấy. thì ờ, anh em nào mà muốn ờ, được tư vấn về những cái đồ chơi cờ bạc hay là về những cái đồ chơi tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số hai số điện thoại này Đấy, hoặc là anh em kết bạn zalo với tôi Đấy, thì anh em ờ, đến cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em hay là giới thiệu cho anh em những cái bộ đồ chơi tài xỉu hay là bầu cua Đấy, hay là game sóc đĩa